ok các bạn ơi sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình đó thì nó gửi về một mã OTP cho mình mình vô tin nhắn Sacombank ha mình mở lên đây lấy mặt số số này mình nhập vô nha các bạn rồi sau khi nhập số số thì nó sẽ báo cho mình là đó mình đã xác minh thực tiến thành công nha các bạn thì đây là cách xác minh trực tuyến không cần thẻ ATM nha các bạn đối với những bạn mà không có thẻ ATM Sacombank mình cũng có thể cài app Sacombank mà mình xác minh trực tuyến Ok mến chào quý vị các bạn ha thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video là mình sẽ cài đặt app Sacombank Pay nha các bạn không cần à, liên kết thẻ à, Sacombank nha mà vẫn có thể à, thực hiện thanh toán hóa đơn được ha nạp tiền thoại được ha đây trước tiên các bạn truy cập vào cửa hàng CH Play ha còn trên này là tên hệ điều hành Android các bạn còn tên iOS thì các bạn đi cập vào App Store giúp ha rồi chữ Sacombank Pay này đó thì nó ra thì các bạn cài đặt nó giúp mình ha đó sau khi cài đặt thì nó để nó cài đặt xong các bạn thì các bạn mở lên giúp mình đó, mình sẽ mở cái app này lên mình sẽ đăng ký tên app luôn các bạn đây là cái app cho những bạn mà đây mình sẽ cài đặt cho những bạn mà không có thẻ sang Sacombank nha đó trước tiên thì các bạn nhấn vô chữ đăng nhập giúp mình ha đó, các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vô lưu ý số điện thoại này chỉ đăng ký một lần nha các bạn không được đăng ký uh, tên một thiết bị khác ha đây là số điện thoại mình đã cài xong này ha rồi các bạn nhấn tiếp theo đó. thì nó báo là số điện thoại này chưa đăng ký nè các bạn nhấn tôi đồng ý nè đó rồi đăng ký ngay luôn nha các bạn đó. đây là số điện thoại mới nha đó thì nó gửi cho mình một cái mã OTP thì các bạn nhấn ờ, gửi trực tiếp về điện thoại của mình màu là các bạn mở tin nhắn Sacombank lên hay là các bạn nhấn cho đồng ý chỗ này đó rồi các bạn sẽ đổi mật khẩu lại nha mật khẩu của app này gồm 6 số nha bạn nhập hai lần giúp mình ha do mình làm mẫu nên mình xin hội nhập 6 số con này luôn đó sau đó các bạn điền họ tên họ tên thì các bạn muốn điền sao cũng được thì các bạn có thể vào cài đặt và các bạn sửa lại thông tin ờ, khi bạn cài đặt xong còn ngày là tháng năm sinh thì ờ, tùy các bạn nhưng mà lưu ý là phải ờ, chọn trên 15 tuổi nha các bạn đó các bạn tạo những tạo tạo tạo tài khoản mới nè nó nó báo mình đã đăng ký app thành công ha cái này là bước đầu tiên cho những bạn mà, mà mới đăng ký nha đó giờ bắt đầu là cái mình thực hiện thanh toán hóa đơn thì các bạn phải vô đây liên kết nè nếu như bạn có thể thì các bạn vô đây liên kết ha đó các bạn chọn qua nè cho phép nó nha các bạn chọn qua thẻ Sacombank là đối với những bạn mà có thẻ ATM Sacombank nha còn riêng mình mình sẽ thực hiện video này cho các bạn mà những bạn mà xác minh được tiếng mà không có thể nha các bạn chọn vào hình người trên đầu nè đó các bạn nhấn vô chỗ này giúp mình hình người nha đó các bạn à, thấy có chữ xác thực ngay không ở trên nè đó cái thề mình mới thì chưa có chữ xác thực nên mình sẽ nhấn vô chỗ xác thực ngay đó các bạn nhấn vô chỗ xác nè xác thực được tiếng nha đó, nhấn vô nó thì nó sẽ kêu mình là nó đưa ra như thế này ha thì các bạn nhấn cho tôi đã hiểu nha nó kêu mình là giấy chứng minh nè chụp ảnh mặt trước mặt sau ha rồi à, đảm bảo bỏ mặt đường nét gõ ràng đó mình sẽ xác minh cho bạn ngay đó, thì mình sẽ lấy chứng minh ra hôm nay mình sẽ làm mẫu nên mình sẽ à, mượn cái chứng minh của ông bố mình nha các bạn đó. bố mình à, mình sẽ à, dùng cái chứng minh này và số điện thoại của ông bố mình luôn để mình xác minh à, thực tiễn cho các bạn xem nha thì tại mình đã có à, thẻ nên mình không thể xác minh được như vậy nên muộn của bố mình đây mình sẽ chụp mặt trước nha các bạn nhấn vô chụp ảnh nè rồi các bạn nhấn chơi tiếp theo giúp mình các bạn nhớ là cho nó lọt vào bên trong nha nó như thế này đó rồi các bạn sẽ lật phía sau của chứng minh lại đó các bạn chụp mặt sau giúp mình luôn nha các bạn canh cho nó đều cái cái khuôn ảnh nha các bạn đó rồi các bạn nhấn chụp ảnh luôn à, các bạn nhấn chữ tiếp theo luôn đó. Rồi, cái khu, khu, cái bước xác minh khuôn mặt ha bước xác minh khuôn mặt này thì mình mượn bố mình nha chưa nha ngay có mặt thẳng vô nhìn vô điện thoại ngay thẳng nhìn vô điện thoại luôn ừ. vui lòng vui lòng nhắm mắt nhắm mắt đi đó vui lòng nhìn thẳng phải nhìn thẳng đây nhìn thẳng nhìn thẳng vô điện thoại nè đừng nhìn con nhìn thẳng vô điện thoại luôn đó cho các bạn nó báo uh, xác minh thành công này các bạn à, xác minh uh, thành công nha Đèn mình sẽ điền các thông tin nha sau khi mình đã ờ, xác minh khuôn mặt thành công á, thì mình sẽ điền đầy đủ thông tin vô mà cái này nó đã lưu sẵn cho mình rồi các bạn chỉ cần điền cái năm sinh thôi năm sinh do cái chứng minh nhân dân của bố mình á nó không có ngày tháng năm sinh nên mình sẽ điền là ngày 1 tháng 1 nha các bạn đó, các bạn điền cái chỗ này chính xác nha đó với cái giới tính nè giới tính là quan trọng nhất đó, mình sẽ chọn là ngày 1 tháng 1 nha các bạn năm 1964 à, đó. ok ha rồi xong các bạn nhấn ok giúp mình đó. cái ngày tháng năm sinh này rất quan trọng nha các bạn nó các bạn phải điền là trùng khớp với cái chứng minh nhân dân của mình nha đó rồi các bạn chọn vô chỗ vô chế tính là nam như mình ha xong các bạn nhấn ô tiếp theo giúp mình đó sẽ đưa mình tới cái chỗ này nè ha nè nó kêu mình điền chỗ ở hiện tại ha thông tin liên hệ ha cho hiện tại thì mình ở uh, chứng minh nhân dân ở đâu thì mình điền ở đó nha các bạn đó, nhưng bố mình ở Tiền Giang nên mình điền tại Tiền Giang nha đó, mình sẽ nhấn vô thành phố trước Rồi, ở bên trên có chỗ tìm kiếm nè các bạn nhấn vô hoặc là các bạn kéo xuống các bạn thấy các bạn điền vô nho bố mình ở Tiền Giang nên mình có chữ Tiền Giang vô là nó ra nè các bạn đó. Rồi, ở quyền nào thì các bạn nhấp vô quyền đấy thôi ở quyền cái này nè đó. còn xã nào các bạn nhấn vô xã đấy như đây là xã Phú Cường mình nhấn vô xã Phú Cường ha rồi cái à, cái số nhà thì các bạn có thể tiếp vô chỗ này nè giống số nhà thường trú luôn ha đó rồi các bạn nhấn vô tiếp theo giúp mình Đấy, sau khi nhấn tiếp theo nó sẽ đưa mình tới công việc này công việc thì các bạn ô chọn vô công nhân giúp mình ha đó rồi cái ờ, chức vụ thì các bạn để nhân viên là được rồi đó. Rồi, các bạn nhấn kéo xuống bên dưới các bạn điền địa chỉ email của các bạn vô nha các bạn lưu ý là phải có địa chỉ email nha đó, xong các bạn nhấn tiếp theo đó thì các bạn sẽ kiểm tra thông tin lại một lần nữa coi chính xác ha chính xác thì các bạn nhấn chơi tiếp theo giúp mình ha đây mình sẽ chọn ô tiếp theo thì nó đang chạy nha đợi nó xác minh nha các bạn ok nó sẽ gửi màu về cho mình một cái mã OTP như thế này ha các bạn thoát ra rồi các bạn vô tin nhắn Sacombank giúp mình ha lấy một cái mã 6 số đây là một cái mã 6 số từ tin nhắn à, Sacombank ha bạn lấy 6 số cuối cùng bên dưới nè có chữ là có số là 44 <laughs> rồi mình sẽ nhập vô gồm 6 số như các bạn 44 đó, 6 9 3 không Ok nó đang chạy nha sau đáo mình nè à, bạn đã xác minh trực tiến thành công rồi các bạn đây là xác minh cấp 1 nha các bạn thì à, các bạn lưu ý giúp mình á thì xác minh cấp 1 này á chỉ là giúp cho các bạn là thanh toán hóa đơn ha hay là các bạn nạp điện thoại nha còn các bạn nào mà hay là thanh toán đánh ờ, dụng còn các bạn nào muốn chuyển tiền thì các bạn phải liên kết thẻ ATM nha hoặc các bạn ờ, liên kết thẻ ATM thì các bạn mới chuyển tiền được đó ok thì giờ mình sẽ vô cái ờ, app Salman Cobay của mình mình sẽ chuyển cho thử cái app của ông bố mình 10.000 nha các bạn đây cái này là app của mình nha các bạn mình sẽ vô chuyển cho bố mình 10.000 để bố mình thực hiện mà nạp điện thoại thử coi thành công không các bạn Đấy, ha. mình sẽ chuyển thử 10 ngàn đây mình sẽ xác nhận mà mình nhập mã em code vô ok thì nó báo báo ta chuyển tiền thành công ha để mình mở à, mình thoát ra rồi mình vô cái app à, của bố mình ha đây là điện thoại bố mình ha mình mở lên cho các bạn xem Đó. Để, mình kiểm tra coi nó có tiền vô trong cái app chưa các bạn đây các bạn chọn như hình người nè rồi các bạn nhấn vào quản lý thẻ tài khoản rồi các bạn nhập mật khẩu vô đó đây các bạn vô thông báo ha đây là thông báo nó mới ờ, chuyển tiền cho mình ha các bạn đây giao dịch thành công ha đây mình đã nạp tiền ờ, vào cộng 10 ngàn này các bạn đó rồi ok giờ mình sẽ vô cái tài khoản sang băng bay của mình thử coi nó có tiền chưa nha đó. chọn vô giao dịch cũng được nè đó, mình sẽ nạp ờ, mình sẽ thanh toán ờ, cái này thì mình thanh toán thẻ tín dụng được ha thanh toán hóa đơn được ha điện nước rồi vân vân như các bạn chỉ có là nó không ờ, chuyển tiền được thôi đó đây mình thanh toán thẻ tín dụng thì các bạn chọn thẻ thôi đó, chọn thẻ ngân hàng khác tại vì app này là đối với bạn không có thẻ nha nó còn các bạn nạp điện thoại đây là mình nạp, nạp điện thoại thử cho các bạn 10 ngày xem nè nó nạp điện thoại rồi các bạn chọn số điện thoại ra số điện thoại do uh, rồi mình sẽ chọn ô 10 ngàn các bạn đó, mình nạp cho bố mình 10 ngàn nha đây là điện thoại của bố mình luôn nha đó các bạn nhập mật khẩu của app vô mật khẩu app mới nãy mình tạo các bạn sáu số nha này ha thì à, nó báo nạp tiền à, thành công nè nạp 10 ngàn vào tài khoản vào số điện thoại nè đó rồi các bạn có thể xem chi tiết ở bên dưới ha Đây nha nhập tiền thành công đây là chi tiết nó hoàn tiền lại lại tài khoản app summer bay cho cái app mình nha đó là tiền thành công rồi như vậy thì mình đã hoàn thành cái bước xác minh thực tiến ha rồi mình cũng ờ, đây để mình kiểm tra tiền cho bạn thì mình cũng xin kết thúc video ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình các bạn thấy video hữu ích thì hãy like cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn đây